đội quân cờ hó nhà tôi Pila Siro và Melsi và hai nhân vật nữa một à, con cái và một con đực chủ chưa đón à, chủ hẹn là hai à, hai tư hai năm hai sáu gì đấy thì xong cái công việc riêng ở nhà thì à, sẽ đón và chị đại của cả bọn ten ten ten ten mấy ngày nào chị đại ờ, mới ờ, bọn nó mới ăn ờ, đầy tháng chị đại thì bây giờ là, là chị đại đã đi lại ok rồi ra xoa từng em rồi à, con tại sao em cún thì thích trèo ra mà con thì thích trèo vào là làm sao con ra đây con chơi với các em tí đi nào ra chơi với các em tí ừ. xuống đây chơi với các em tí các em đây đang nằm chờ chị tuệ mẫn xoa đây này thế nào con xuống chơi với các em đi Đấy. con trèo xuống đi nào hai đứa này nhẹ nhàng thôi cọ và chị làm là chị ngã giờ là là là là, là chị phạt là không ai bênh đâu đây bám tay bố trèo xuống úi giời đấy chơi này chơi máu lắm rồi bước một bước từ trên xuống cơ thôi siro không liếm chị đấy nói nó siro làm sao đã bảo không liếm chị chị né rồi chị lại ngã chị đi còn đang chưa vững ừ. con hỏi xem là đứa nào nó cắn cái ghế của bố hả con hỏi mấy đứa chúng nó xem nào Con nào cắn cái ghế của bố Ôi trời ơi <laughs> Này bám tay bố À đứng dậy Rồi siro Con phải né chúng nó ra nha cái Né cái đuôi của chúng nó ra chúng nó Ừ Cái đuôi của chúng nó nó, nó chỉ cần phẩy một cái vào người con là con đã ngã rồi Con ra con xoay em pila cái đi nào Xoay em siro cái nào Hả? Trời bán Trời mẫn ra đây xoa em siro cái Siro bảo siro làm sao Phải đứng im để chờ chị xoa Chứ không có được lau từ nhau vào liếm chị Rồi chị mất công chị né Đấy Ngồi im Úi giời ơi hai con kia Để ý vào Ừ Cọ vào chị mà chị ngã là chị cáu là nghỉ chơi đấy Nhỉ hai con trẻ con cứ lượn quá lượn lại nhỉ con ra con xoa em siro cái em siro chờ con nãy giờ đây này con ra con xoa em siro một cái xoa nhẹ siro dặn siro làm sao à, dặn siro làm sao chị ra xoa là phải ngồi im cho chị xoa cơ mà chứ không được ừ, liếm chị đâu nào bám tay bố đứng lên rồi ừ, con đừng giả vờ ngã nhá Siro có đứng im để cho chị xoa được không không đứng im được thì chị néo luôn chị không thèm xoa úi giời cái đuôi của nó đấy cẩn thận cái đuôi của nó nó cọ mặt con đấy ôi siro nằm im ừ. mát không chỗ đây có quạt vỗ bảo ra đi chơi không nghe à mát nhi đứng dậy nào quan không được giả vờ ngã đâu giả vờ ngã là quọ tay xuống dưới nền bắn hết tay rồi lại cho vào miệng đấy ừ. ra xoa em pila một tí nào ừ. xoa em pila một tí đấy buổi tối này chơi ờ, như thế này uh, đợt này thì sửa mình sửa trại thì ờ, sửa đợt này thì sửa trại thì sửa gần xong rồi giai đoạn 1 chờ đến giai đoạn 2 thì ờ, sẽ được ờ, ra ngoài chơi thoải mái cả ngày à. đây đang phải ở tạm để giữ ờ, cho cái vườn để cho nó lên được đã chào Ivo ừ. chào Vin sau rất nhiều thời gian thì tạm có cái chỗ ở cho chúng nó chắc khoảng tầm ờ, một tuần 10 ngày nữa là sẽ quay video ở bên trại để cho mọi người ờ, ờ, ngắm mấy con ở bên trại lâu quá rồi không có video của chúng nó vì trại nó sập sệ nó nguy cơ sập thành ra buộc phải sửa lại con đứng dậy đi nào đưa cái tay của con đây xem nào để bố lau đi con lớn rồi đấy nhá không chơi trò đấy đâu một tuần nữa là khoảng một tuần đến 10 ngày nữa để cho nó tươm tươm tươm tươm rồi ờ, quay video để mọi người xem uhm. nay ờ, quay mấy đứa chúng nó ở nhà hơi siro nằm im đó quay ờ, mấy đứa chúng nó ở nhà để cho chơi với lại con nhà mình ôi siro dặn siro làm sao không được để chị cọ và chị nhau và liếm chị chị né rồi chị lại ngã ra đấy là nghỉ chơi đây là là là, là chia sẻ với mọi người một chút là cái ờ, con chó nếu mà chúng ta nuôi chó to thì chúng ta nên cho tiếp xúc với trẻ con từ nhỏ còn ờ, nếu tức là nên cho con chó tiếp xúc từ khi con chó nó còn nhỏ là một và nếu ấy mà và nếu ấy mà chúng ta có con chó to mà nhà chúng ta có trẻ thì chúng ta cũng nên cho chúng nó tiếp xúc với nhau từ nhỏ và chúng ta nắn là nắn còn cho to cái bước tiếp xúc đầu tiên thì mình đã nói rồi cái ờ, bước tiếp xúc đầu tiên thì mình đã nói rồi trong một cái video là quay hôm đấy là quay ờ, pila với tuệ mận ấy tức là sẽ ngồi ở đấy cùng với chúng nó để cho uh, dạy cho cái con chó cái cách tiếp xúc với lại trẻ con là uh, chúng nó sẽ phải thật nhẹ nhàng và chúng nó phải để trẻ con nó chủ động uhm chúng ta có thể cấm không cho chúng nó liếm hoặc là uh, rụi vì là trẻ con thì nó đứng nó chưa vững được thôi con không con lên con phải xuống chứ không ra chỗ này dây điện còn như con chó con đấy ừ, đi xuống dưới đây thì uh, chó với lại trẻ con nó chơi với nhau thì thì thì thì uh, chúng ta sẽ để cho trẻ nó chủ động chứ không phải là chó chủ động uh, chúng ta sẽ yêu cầu những con chó của chúng ta nó sẽ nằm yên Ờ, để cho trẻ nó xoa uh, hoặc là liếm ấy, thì sẽ rất rất nhẹ thôi cái đấy chúng ta bảo này chúng nó sẽ biết chứ không phải không chứ còn bình thường là chó nó sẽ rất là quý trẻ con nó nhau và nó liếm láp rồi nó này kia nó cọ nhưng chúng ta bảo nó nó sẽ biết thì như thế thì mới chơi với nhau được thôi con không nhặt linh tinh đứng lên nào đứng dậy đứng dậy đứng dậy không ngồi đâu nè đứng đây không nhặt linh tinh chúng nó phá cái gì thôi đưa đưa bố nhặt bố vứt đi đây là nó cắn cái ghế của bố đấy mấy con cho con cứ lúc nào có cho con là sẽ có một vài món đồ uh, ra đi khi mà mình không có nhà chứ còn nếu mà giả sử như bình thường mà mình ở nhà thì mình làm việc ở nhà thì chả có món nào ra đi cả bảo để chúng nó ngay nhưng mà những cái lúc mà không có nhà hay là những cái lúc mà chúng nó ở nhà chúng nó bảo nhau chúng nó phá ừ, ừ, ừ. đó chia sẻ với mọi người khi cho con chó nó tiếp xúc với trẻ con chị đại đấy con gái nhà mình đấy con ngồi dậy đi con đứng dậy đi ừ. đó và mọi người thấy là hai con nhóc con này này 4 tháng này nó đã biết rồi bảo nó nó sẽ biết nó sẽ nhau ra để nó liếm nó này kia nhưng mình chỉ cần bảo nó thế là nó biết tự chúng nó chúng nó sẽ biết cái cách và khi mà trẻ nó ra là chúng nó rất là chờ nó chờ chị nó chúng nó đều chờ chị tuệ bắn ra đấy đều chờ và đều hóng ấy. ra để xoa con nào là con đấy nó rất là là phấn khích chứ không phải không nhưng mà không cho chúng nó chủ động với trẻ nhỏ vì con chó nó rất là to nó chỉ cọ cái đuôi và cái đã ngã rồi mà trẻ mà nó bị ngã là nó không thích con ơi con làm cho gì đấy Ê, con treo con treo kiểu gì đấy Ê, con thích chơi như này em cún này em cún em đi uh, chơi em đi ờ, <coughs> con đang nằm ở dưới này này ừ. con ra con xoa em pila tí đi nào xoa em pila đâu em pila đâu ra xoa em pila tí chém ấn ra cho em pila một tí em pila nằm chờ con từ nãy giờ đấy mà con không ra con tránh cái đuôi của em cún ra nhá là phe phẩy đuôi cái con này né con này ngã lại ngồi bịch xuống ngay đó chia sẻ với mọi người một chút về mấy uh, con cún nuôi con cún uh, cho nó tiếp xúc với trẻ con như thế nào hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ừ.